Tàn tự thạch phát hiện chấn động về tương lai nhân loại. Vào tháng 5 năm 2002, tại tỉnh Quý Châu, Trung Quốc xuất hiện một sự việc làm chấn động toàn thế giới, đó là việc phát hiện ra tàn tự thạch, tức là tảng đá có ghi chữ tại thung lũng sông Chưởng Bố thuộc huyện Bình Đường. Cụ thể, người ta phát hiện một tảng cự thạch đã bị nứt làm đôi, trên đó có 6 chữ lớn được viết một cách tự nhiên Trung Quốc Cộng sản đảng vong Sự xuất hiện của tàn tự thạch đã làm chấn động thế giới và giới lãnh đạo Trung Cộng lúc bấy giờ bởi một tảng đá tự nhiên không thể lại có sự xuất hiện hán tự. Hơn nữa những chữ này vừa hay lại sắp xếp thành một câu hoàn chỉnh tuyên cáo với thế nhân về sự diệt vong của Trung Cộng. Sự kiện này đã thu hút hơn 20 phương tiện truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc cùng hơn 100 tờ báo kênh truyền hình, trang web, bao gồm các trang báo online như Báo Nhân dân, Sina, Phương Đông, Sohu, Yahoo, Tân Hoa đều đưa tin về chuyện này. Thông qua giám định, các nhà địa chất học cho biết tàn tự thạch đã bị nước sa làm hai từ hơn 500 năm trước. Tuy nhiên, đến tận năm 2002 mới được phát hiện – Điều đó cho thấy rằng 6 chữ lớn Trung Quốc Cộng sản Đảng vong cũng đã có từ 500 năm về trước. Vì vậy, các nhà địa chất mới gọi tảng đá này là kỳ quan địa chất thế giới bởi vì nó được hình thành một cách hoàn toàn tự nhiên, không có bất cứ dấu vết nhân tạo nào. Cho nên, giới lãnh đạo Trung Cộng cũng không dám hạ lệnh làm gì đối với tảng đá này mà chỉ biết giả vờ như không biết, đồng thời toàn lực che đậy tin tức về tạng tự thạch. Vậy tại sao trên mặt đá lại có 6 hán tự đặc biệt này? 500 năm về trước vẫn còn chưa có Trung Cộng, tại sao lại xuất hiện dự ngôn Trung Quốc Cộng sản đảng vong? Hơn nữa chữ đảng trên tảng đá này lại được viết theo kiểu chữ giản thể, mà chữ giản thể đến năm 1965 mới có, Vậy giải thích điều này thế nào đấy? Chúng ta tạm chưa nói về những chỗ mê khác trên thế giới, chỉ xét về tảng đá kỳ lạ tại tỉnh Quý Châu này, thì chỉ có một cách giải thích duy nhất, đây chính là thiên ý, đây chính là sự an bài của thiên thượng, hay nói cách khác cũng là sự sắp đặt của những sinh mệnh thượng giới cao cấp hơn nhân loại của chúng ta, đó là thần Phật bởi vì nếu không phải như vậy thì không thể nào giải thích được hiện tượng này. Nếu là như vậy thì những sinh mệnh nơi thượng giới đã thông qua sự xuất hiện của tàng tự thạch mà đã trực tiếp truyền đạt tới thế nhân một thông điệp rằng lịch sử vốn là đã được an bài từ trước. Những dị tượng ở Trung Quốc Năm 2020 đúng là một năm kỳ lạ. Trong cùng một năm mà phát sinh nhiều hiện tượng kỳ dị liên tiếp. Đây là điều rất hiếm có trong lịch sử. Điều này khiến người ta không thể không suy ngẫm. Đầu tiên, vào ngày 21 tháng 6, một hiện tượng nhật thực hiếm có trong một thế kỷ, được gọi là nhật thực hình khuyên. Vành đai nhật thực chạy qua miền Trung Tây Tạng, Tứ Xuyên, Quý Châu, Hồ Nam, Giang Tây, Phúc Kiến – và những nơi khác. Đây là hiện tượng cực kỳ hiếm. Bất cứ khi nào vành đai Nhật thực chạy qua Trung Quốc, các sự kiện lớn như đại dịch, chiến tranh hoặc thay đổi triều đại thường xảy ra. Điều trùng hợp là gần đây tỉnh Quý Châu lại xảy ra một chuyện kỳ lạ khác. Bắt đầu từ ngày 26 tháng 6, thị trấn Tú Thủy, huyện Uy Ninh, tỉnh Quý Châu đột nhiên phát ra từng đợt âm thanh lạ từ dưới lòng đất. Âm thanh kỳ lạ này giống như tiếng gầm của sòng và hổ Tiếng gầm rất lớn Khiến ai nghe cũng đều kinh hoàng Và nó kêu liên tục trong nhiều ngày không dứt Thu hút rất nhiều người đến đây xem Sau đó đến tháng 7 trên bầu trời đêm xuất hiện một sao chổi hiếm thấy Mỗi khi thiên hạ không có đức và người đương quyền vô đạo thì sự xuất hiện của sao chổi lớn đều báo hiệu trời sẽ quét sạch rác rưởi ở nhân gian ác nhân sẽ phải chịu họa một thời kỳ lịch sử mới sẽ bắt đầu đồng thời nói rõ rằng người nắm quyền có thể chết và chế độ sẽ bị thay thế điều này trùng hợp với nhiều dự đoán khác như dự ngôn của lưu bá ôn và thôi bối đồ những thiên tượng hiếm có này đều xuất hiện cùng thời điểm trong năm nay và chúng ứng chứng với nhau. Điều này hoàn toàn trùng khớp với cuộc diện trong nước của Trung Quốc hiện nay, cũng là sự minh chứng cho tàn tự thạch nói trên. Năm 2020 là một năm rất đặc biệt và cũng là một năm không mấy yên ổn. Theo lời tiên tri của Lưu Bá Ôn, rõ ràng đã chỉ ra rằng năm 2020 là khởi đầu cho đại kiếp nạn của nhân loại Bắt đầu từ năm nay, thiên tai nhân họa liên tiếp kéo đến. Tiếp theo, có thể sẽ có chuyện khủng khiếp xảy ra. Đồng thời, những dự ngôn lớn cũng đều cảnh báo chung một kịch bản, đó là ngày tàn của đảng Cộng sản Trung Quốc sắp đến. Rất nhiều lời tiên tri trong lịch sử cũng đều dự đoán về sự diệt vong của đảng Cộng sản Trung Quốc hiện nay. Những lời tiên tri và các hiện tượng kỳ dị hầu như không gì khác ngoài việc tiên đoán ngày tàn của đảng Cộng sản Trung Quốc đã đến và ông trời đang thăm viếng nó. Thiên địa cũng đang cảnh báo con người thời nay rằng trước khi kiếp nạn sắp đến, hãy nhanh chóng rời xa tổ chức ma quỷ tà ác này, đừng để bị chôn vùi cùng nó.